À, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi á Bây giờ mình giới thiệu về nhau nha Rồi mời em Dạ em, em chào anh Quyền Linh Chào em, em Chào chị Hồng Vân Chào em Dạ em chào à, khán giả à, Em tự giới thiệu à, về bản thân mình Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé Cơn mưa dài trên dòng sông bé Trời dữ à, Em à, nói sơ một tí về cái, cái quê hương của em nữa Là đến với quê hương của em mỗi khi mà tiếng gà các uh, à, tiếng gáy là mọi người sẽ được hưởng một cái bình an một cái hạnh phúc và một cái một cái lộc của trời ban đó đó là những gì mà em giới thiệu về bản thân và tên của em và tên về quê hương của em à không hiểu luôn á chứ chưa hiểu thì em sẽ giải thích ra thêm một tí nữa cơn mưa dài đó là mưa có phải là cái cái cái, cái, trường vũ không anh à cơn mưa dài à, là dạ. trường vũ em tên là dạ, trường vũ hả dạ, còn, còn à, sông bé là cái tỉnh của em và năm nay Ờ, khi mà bình dương và bình phước tách tỉnh nên bây giờ là nó thuộc về tỉnh bình phước à và dạ, cơn mưa dài trên dòng sông bé là em tên là trường vũ và đến từ sông bé trời ơi em hết hồn chưa em hết hồn chưa vậy em giới thiệu về mình đi chào Nguyên Linh chào, chào em. kia chào quý vị khán giả em tên là võ thanh trung em sinh năm 1983 nội ơi võ thanh trung hả ủa dạ. sao kỳ vậy ủa tên sao giống trai vậy dạ đúng rồi biệt danh của em là bé heo bé cái đó biệt danh thôi còn cái này á là em, là miêu mập á anh miêu mập hả dạ. em ờ, về khuôn khổ giống em hồng dân á <laughs> gì nói gì à hey ông mai ông nói gì ông lên ông ông mai về khuôn khổ ai khuôn khổ ông ông nói bên trai hay bên gái giống tôi đàn trai giống bên nào cũng giống hết trơn á ủa vậy hả <laughs> khổ ta có của ăn của để mà mắc cười quá hai em ha hai dạ. bên có họ hàng với hồng dân <laughs> ông làm như ông nhỏ lắm chị em xa ừ ông linh lúc nào ông vậy đó ông ông giống như ông ông tự ảo tưởng là ông dạ. nhỏ bé ông gầy còn ốm yếu như là cái hồi cách đây hai chục năm á em dạ. Ôi nhiều khi chị không muốn nói luôn á thôi vô vô vấn đề đi bây giờ đàn gái điểm mạnh điểm yếu đàn gái là gì vậy dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng hôm nay hơi gùng xí biết nấu ăn biết nấu ăn dạ. điểm yếu là dạ, trước đám đông em hơi bị gục ghề có cái tật xấu gì không dạ từ sau hả hay quên ủa trung em là quê ở đâu trung dạ em ở bình phước anh nhưng em làm công việc gì trung dạ em làm công nhân may ở quận 12 á ông làm nghề gì vậy cứ mưa dài ơi dạ em làm à, nghề lấy xe chị ơi rồi điểm mạnh điểm yếu của vũ là gì xưa thì em còn chơi thể thao giỏi ừ. em à, từng là cầu thủ ờ, à, bây giờ thì à, giờ cầu không có cầu thủ nổi em đâu là giờ là, là, là bị chuyển qua bây giờ là em hâm mộ rồi giờ em là... là fan fan của à, đội tuyển bóng đá việt nam rồi giờ là đứng thủ chứ không phải đâu cầu thủ còn à, điểm yếu của em á về à, có nghĩa là em à, hay nói nhiều quá ừ. nói nhiều mà bởi vì có nói nhiều mà cũng làm cái điểm mạnh mà cũng làm cái điểm yếu của em không sao đâu miễn vui là được rồi ha trường vũ ha dạ nói chung là em à, cái tính em thì sôi nổi nói chung ừ. là em à, em à, là, cái điểm tựa cho đám đông nói chung là em là trụ cột của những cái cuộc vui của anh em ừ em là trụ cột là, là chắc lắm em, đủ điểm của em cả là em cũng không biết rượu bia Ừ. có khuyết điểm em là có cái là em có hút thuốc hút thuốc nhiều không dạ cũng ngày gói anh ngày gói ủa em ơi em có ghen không vũ dạ không chị ơi nhưng mà... em gặp một cái người mà ghen quá rồi em tính làm sao dạ em em em có thuốc trị hết á có thuốc trị hả trị dạ. sao anh trời ơi thì à, em à, nếu mà có cơ hội đi thì em mới biết được chứ giờ cái đó bí quyết của anh sao nói ra được em mà anh nói thiệt là anh không ghen không không phải là ý là mình ghen nhưng mà cái ghen của anh nó không phải như những cái người ta mà cứ bập chực này nọ bữa nào thử đi biết <laughs> trời ơi nếu nếu mà có cơ hội thì thì à, là em mới biết là anh chị cái cách ghen nó như thế nào ấy. dạ ừ. thôi giờ mình nói về chuyện tình yêu đi mối tình chính thức thì chỉ có chồng em thôi có một đứa con năm nay 15 tuổi à, đứa ở con với 15. chồng em ừ. Ừ. chồng em lấy vợ rồi tụi em đã ly dị nhau bao lâu rồi dạ 8 năm rồi có thường xuyên gặp mà ờ, con gái không dạ em đi làm ở dưới đây á lâu lâu lễ em về rước nó xuống chơi sau cái mối tình đó là em chưa có mối tình nào khác luôn dạ không em chỉ đi làm thôi ăn ở không tám năm rồi đó ôi ôi vũ ơi bây giờ em thì sao nè em ờ, em thì ờ, chơi tân chị ơi cái gì Nghe thì cậu quyết luôn rồi đứng dậy liền, đứng dậy liền đang coi coi tay tân coi làm sao. Kiểm tra, kiểm tra giùm em. Trời đất, chưa lấy vợ luôn á. Dạ chưa vậy. Trời đất ơi. Nhưng mà lý do sao mà em em ờ, chưa muốn lập gia đình? Em mập quá vợ gái nhưng ngán mỡ sao Đâu ra, không có. Đâu. Đừng có nói chưa mập ở đây. Chị em mình là né cái chữ đó. Dạ. Né chưa mập ra. Em có biết không, rất nhiều những ờ, phụ nữ họ đặt một cái điều kiện là cái người đàn ông của họ phải bụng bự đặt một cái điều kiện người đàn ông họ phải bự tức là mập chứ còn họ không thích ốm à, <laughs> dạ. cho nên là cái lý do mà em chưa lập gia đình không phải là như vậy sai đi dạ em nói cái đó em nói thiệt tại vì à, làm sao mà em em vô duyên lắm cái tầm mà cái thời phổ thông em là không có mối tình nào ừ rồi xong rồi cái qua dọn giai đoạn mà khoảng từ 21 tuổi trở đi tới 33 là em phải qua mười mấy mối tình và có ba mối tình chính thức là chuẩn bị là đến ngày à, đang coi ngày kết hôn nhưng mà ba lần đó em đều bị ở phút cuối em bị ờ, bị ao dạ bị ao hết về phía nào về phía em hay về phía người ta dạ phía em cũng có và dạ, phía người ta cũng có dạ bên đàn gái đó nãy giờ em nghe rồi đúng không dạ. em có ngại về cái việc mà ừ, đã đã một lần đò không dạ không chị tại vì người đàn bà cũ à họ được đáng được thương và đáng được trân trọng hay đúng người đàn ông phải như thế mọi người nhìn đi tôi có hơn ổng nhiều đâu mà lúc nào ổng cũng hãnh diện về cái chuyện mà ờ thế này thế Ủa, nọ. đâu có nói khuôn khổ bự là xấu đâu mà những thế... người có khuôn khổ hơi bự chút cứ múp míp đây. tôi coi đàn gái coi đàn gái tôi đây ô cười tươi quá nhỉ chào em gái dạ. à, nãy giờ em nghe chàng trai ờ, nói như thế thì em cảm nhận thế nào ừ, ảnh cũng là một người sống tình cảm ừ, em có xúc cảm. động không dạ em em cũng mong là anh nói như vậy là anh làm như vậy được bây giờ em gái mong muốn tìm một người yêu thương như thế nào thì người đó phải chân thành là một người đàn ông của gia đình em có một cái một cái mẫu hình lý tưởng nào không dạ không giống ba em là được rồi giống ba em ba em sao ừ, ba em là một người đàn ông của gia đình ngọng gia đình nhưng tại sao nói về ba em em lại cảm động như thế ừ ba còn ba đang ờ, ở dưới quê hả ba dưới bình phước hả chắc ba thương em lắm đúng không Ừ. ba có mong muốn em như thế nào không trước khi em lên sân khấu bạn muốn hò ba em có dặn điều gì không ba em kêu út em đăng ký cho em à ừ. à, em trai mong muốn tình yêu như thế nào dạ yeah, em cũng đã chia sẻ rồi cái đòi hỏi của em thì nó cũng không cao ừ. em cũng không phân biệt là là ngày cũ hay mới hoặc là là tuổi tác bất cứ gì em chỉ cần à, một người à, phụ nữ trong tình yêu mà hiểu nhau chưa đủ đâu cần phải có cái sự nhường nhịn và chịu đựng được cái tính xấu cái đó mới là điều quan trọng nhất bởi vì em phải cần một người phụ nữ là biết ừ. biết yêu thương và biết chia sẻ đúng vậy quan trọng là cái tình dạ. cảm thôi ha rồi bây giờ mình à, hỏi gia đình cô gái cái mời mẹ của em nói trước đi ừ mẹ nói về ba dạ. đi chào anh Siêu Linh chào Hồng Vân và dạ, chào khán giả bị gì nhà có hai đứa con thôi mà bé thì rất là thương ba nó còn út cũng vậy nói thẳng ra là cái số phận của nó cho nên cha mẹ rất là buồn ông xã ở nhà ông cứ coi riết cái này à ngày nào ông cũng coi cũng coi hoài ông cứ nói bé ơi thôi bây giờ bé đi thi đi biết ừ, sao là cái số phận của con á là nó gặp cái duyên chắc ba cũng mừng lắm cho nên là à, cứ đăng ký riết mà bé không có đi cho nên là em á nó làm với này nó nói thôi vậy thì em đi lên em đăng ký cho chị và à, xin hết cảm ơn cô rồi em út em thấy anh đây sao à, trước tiên là chào à, chú Quyền Linh với cô Hồng Vân à, em nghe anh nói thì à, kêu là anh ở sông bé anh ở khu nào anh hả ở Lộc Ninh em thì cũng gần mấy chục cây ba chục cây anh có ngại yêu sao? không à, cái điều đó thì nãy giờ anh chia sẻ nhiều rồi vấn mấy vấn đề kia nó quan trọng hơn mà anh còn không ngại, ngại thì vấn đề đó đâu có gì đâu dạ, tại vì à, chị em có tính là hơi nhõng nhẽo nên là anh phải chiều chuộng theo em á anh này á thì à, cũng dễ à, nói chung là cũng mũm hiểm đó cũng dễ thương tí nữa là chị mở chị đều biết rồi cũng vui vẻ đó cảm ơn em rồi cảm ơn em mở rào anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn anh em cũng có món quà tặng cho anh em em đem nó cho anh nha dạ. anh sợ không vừa dạ không sao vừa em sẽ đeo nó cho anh mỗi ngày ta dân may mặt mà bởi vì người ta đâu đó rõ ràng lắm nó à, dạ, cảm ơn <laughs> em cảm nhận của em về anh sao dạ hai anh cũng dễ thương <laughs> tròn <laughs> tròn giống em à, em à, làm mấy cái sài gòn này lâu chưa dạ em làm được 4 năm ừ, hồi nãy là em có nói nhỏ anh cũng không nghe là em nói của em cũng ở bình phước mà em em, em ở huyện nào em ở bù đớp bù đớp anh trên thôn mấy em thôn tư lập nên lên chở em gần mà <laughs> thì hồi chỗ đó cùng huyện mà dạ mà anh làm gì vậy anh làm uh, tài xế tài xế hả đi dữ lắm hả em cũng biết rồi thì tài xế thì uh, thì cũng đi thường xuyên nhiều cuộc sống của anh đó là cũng chưa có người ràng buộc nên à, anh thích thể à, tung tung tăng vậy đó nhưng mà nếu mà có một điểm dừng thì anh à, cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình vậy giờ anh dừng được chưa thì nếu mà có một cái cái điểm dừng chân thì anh sẽ dừng vậy anh có chị em ràng buộc anh không dạ thì cái đó còn gì phải nói nữa anh thích tập thể dục lắm hả cũng anh là là dân thể thao gốc nhưng mà có một cái anh chạy qua qua cái tai nạn giao thông ừ. nên không chơi thể thao thường xuyên được Vậy anh xuống đây bằng cái gì vậy? Mấy anh em bằng uh, xe hơi à. Anh có gì hỏi em anh hỏi đi Chúc mình về chung đó, ý là họ chúc mình về chung đó <laughs> Đúng rồi, chúc, chúc là là bên bên bên nhà mẹ với anh đây anh trai của em hả? Dạ em Là cũng đi xe gì xuống em? Dạ, Úc em thì ở đây, chỉ có em với mẹ đi xe đò Xuống đây từ lúc 5 giờ mấy tới giờ đó À vậy chút vậy vậy thì chúc gia đình mình cùng cùng nhau về nhé chịu không mẹ <laughs> hỏi mẹ chứ em không biết <laughs> dạ mẹ chịu không mẹ mẹ chịu không mẹ <laughs> xuống cho anh từ lúc 5 giờ sáng tới giờ mẹ ngồi mỏi lưng trời ơi em có 5 giờ sáng à anh đến chương trình này em biết anh bao nhiêu lâu không 6 năm rồi giờ anh mới lên em được gặp em á để cho thấy cái duyên đó à vậy, vậy 6 năm qua em gặp cái người đối diện em cảm giác là cái sự chờ đợi đó nó xứng đáng hay không dạ rất là xứng đáng cho anh đó. em bây giờ thì bình thường em nói nhiều lắm mà bây giờ nãy giờ em không nói được gì thấy anh nói quá trời cái tim em loạn nhịp rồi <laughs> em cũng run lắm <laughs> vậy thì em hát bài tặng cô gái liền đi em trời ơi thôi anh em em hát bài để cô gái đổi ý định luôn anh ơi kệ nó mình mình đang vui anh ơi thôi để mình đang vui anh. để cô gái đang có ấn tượng tốt em hát cái cho nó vui thêm để em hát anh tặng anh này hỡi anh người yêu dấu xin anh hứa đi Ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau Em và anh từ đây như mây với trời Muôn đời không còn chi cả chia đôi mình Em nghe nói em thích đi ờ, theo cái đội đá banh lắm đúng không? Dạ đúng rồi vậy Đó, mà ờ, bên nhà gái hỏi đi Nếu mà anh đi theo đội đá banh cổ vũ Em, em có thích đi du lịch không em? Dạ thích lắm nhưng mà à. chưa được chưa được đi đâu hết anh anh là anh thường theo à, đội tuyển bóng đá Việt Nam à, à, đi nước Phú Đức là được mấy nước dạ. sau này thì hai đứa mình mà tiến tới tí nữa thì mình cứ thời dành thời gian với du lịch dạ. mình ủng hộ đội tuyển Việt Nam dạ con vâng, được dạ. ơi vậy đi đâu dẫn em đi theo chứ nha trời ơi cưng quá giờ là trước mắt là về là về là phải bắt buộc phải xin đi cho anh đó à, xin, xin trai gái à. yêu cầu luôn xin đi mấy đứa nè em thích mấy đứa nè dạ em thì cũng vài đứa nhưng mà cái tuổi em chắc hai đứa là được nói không anh dạ. thì mà anh phải cố chứ sao chứ à, em biết rồi anh ba mươi chín tuổi chưa có vợ thì em cũng hiểu rồi đúng không chắc cũng khó tính như lắm anh vậy mà, mà khó tính gì em chứ sao tới giờ chưa lấy vợ bởi vì à, anh mà cảm về cái, cái, cái, à, cái số ký của anh á chứ ngày xưa anh đi học anh cũng là hót boy vậy anh cũng là hót boy vậy dạ. bây giờ bây giờ là anh là hót nguyên bo bo mở luôn mọi người dễ thương mà có sao đâu chị thấy bây giờ em mạnh dạn đứng lên á em nắm tay cô gái ờ, bên nhà gái <laughs> rồi em nói một cái điều gì đó uh... ngọt ngào tình cảm gì đấy em nhìn vô mắt anh đi em luôn em thấy má anh đẹp không dạ hả em không thấy gì hết trơn dễ sợ nhìn Trời, đi bây giờ em mới nhìn em mới thấy chứ em, có thấy mắt anh nó đẹp không anh hỏi em mắt anh đẹp không dạ không trời mắt anh vậy mày không đẹp bởi vì nếu mắt anh không đẹp là không có em trong đó nếu mà mắt anh đẹp là đã có em trong đó trời em phải nhìn cho kỹ đó nhìn kỹ đi à, anh si từng nói á hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng trái đất lên nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ nâng em suốt đời Trời ơi Nếu anh có đủ tự tin, đủ khả năng, đủ yêu thương và đủ chân thành để nắm chặt tay em Thì em hứa sẽ không bao giờ buông tay Là anh hứa thì làm sẽ làm được điều đó Thấy đủ luôn á đủ rồi. em, em, em, em nắm chút nữa được không? Hả? Nắm chút nắm luôn đi Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm Lúc đâu anh đỡ đỡ bóng không kịp chết em luôn anh một hai ba hết thời gian rồi Ôi, hay quá hay quá hay quá rồi trời ơi nút chỉ là thủ tục thôi hai bạn nắm tay nhau đi đấy à, chúng ta cảm giác rằng à, gần hình như là các bạn là đã dành tình cảm cho nhau em hứa gì với gia đình của bên đàn gái đi dạ con à, con chào cô nãy con à, xin phép là con kêu như bằng mẹ thì à, con hứa là sẽ chăm sóc và, và bảo vệ cho trong suốt cuộc đời này dạ lâu lắm em mới có được cảm giác như vậy ui con xin phép mẹ nha à,